Khi trẻ bắt đầu học về bên trái và bên phải, bạn có thể chơi trò chơi, sử dụng các bộ phận cơ thể. Bạn có thể hỏi trẻ những câu như Con có thể giơ tay phải lên không? Và trẻ có thể giơ tay phải của mình lên. Sau đó, bạn có thể hỏi Con có thể lắc chân trái không? Hoặc con có thể giơ đầu gối bên phải lên không? Cách này sẽ giúp trẻ nhận biết bên trái và bên phải của cơ thể mình.